anh em đi vô sòng thì bắt buộc anh em phải bỏ được cái nắp với lại ba cái hộp vô thì anh em mới chơi được còn đĩa nào cũng chơi được nha còn à, cái hộp này mình bao cho anh em soi đèn thoải mái hộp trông như hộp chợ nha hộp thì nói chung là nhìn kiểm tra bằng mắt thường thì không thể nào mà biết được đâu trừ khi trẻ hộp cái thứ hai là cái nắp nắp thì làm cũng giống như nắp chợ nắp thường thôi đây mẫu mã rất là đẹp nắp sơn nắp cống xị nắp nhang mũi loại nào mình cũng làm được hết còn hộp thì nó sẽ có bốn cỡ hộp 11 ly 12 ly 13 ly và 14 ly thì anh em chơi hộp bao nhiêu ly thì anh em cứ báo mình mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em thì cái cách chơi của nó thì mình lắp thử cho anh em coi thì ở trên cái nắp này nó sẽ chia ra làm hai bên bên này anh em lắc là nó sẽ ra tài bên này anh em lắc nó sẽ ra xỉu thì khi anh em lắc anh em chỉ cần nghiêng qua bên này đó là sẽ ra xỉu không cái này tài thì ngược lại thì cái bên này anh em bỏ vô anh em lắc cái bên này đây thì nó sẽ ra xỉu lắc bình thường thôi nói chung cái 10 dáng thì anh em lắc phải được 8 dáng theo ý muốn của mình nói chung lâu lâu nó vẫn bị ờ, phản vẫn bị kênh cây nói chung cái phần đó thì nó cũng không đáng kể đâu tài xỉu rồi nó cân mặt hai bên mà đánh nói chung cũng không có đường phản đây cái này ra xỉu rồi đấy còn quay ngược qua bên này thì nó ngược lại thôi ra tài rất là dễ chơi cái bộ này mình làm á thường thường là người ta làm là người ta làm hột à, nắp âm dương là anh em lắc nó rất là dễ về bảo ba con nhất hoặc là ba con lục cho nên anh em chơi rất là dễ bị phát hiện còn ở đây mình không làm như vậy mình làm cho nó về số tức là anh em lắc nó sẽ không bao giờ bị không bao giờ bị về ba con nhất hoặc là ba con lục nói chung rất là khó cái trường hợp đó rất là khó lên cho nên anh em chơi nó sẽ được kín đáo hơn và nó an toàn hơn thì à, bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ đồ chơi cờ bạc sóc đĩa tài xỉu bầu cua bài lá thì anh em nào lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này thì à, lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi test hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về sử dụng còn không thì cứ lên đây tham khảo khi anh em lên anh em mua hàng anh em được test trước khi anh em trả tiền cảm thấy không ưng thì khỏi lấy trả mất một đồng nào cả thì à, cái gì không biết cái gì mà anh em thắc mắc không hiểu ở chỗ nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha